xong rồi xong rồi xong rồi win game rồi triple kill rồi gì thôi chắc mình nghỉ luôn anh em nhá bây giờ khuya rồi bây giờ 12 giờ rưỡi anh em ơi wow. 12 giờ rưỡi chắc là mình họp mình đi uh, đi nấu ăn nấu ăn làm ít ăn cơm bye bye mọi người bye bye mọi người chúc mọi người ngủ ngon bye bye bye bye hello mọi người bây giờ đang à, đang là 12 rưỡi thì mới làm xong mới stream xong đói bụng quá à, bây giờ không biết có gì ăn không để mình ra tủ lạnh mình xem thử có gì nấu cái đấy mọi người nhá khi mình uh, xem tủ lạnh thì mình còn dĩa cá cá này mình nghĩ chắc mình sẽ chiên không cá này mình nghĩ mình chiên còn bên này là mình có một uh, ít thịt bò thịt, thịt, à, thịt heo nhầm thịt heo thì với lại là tủ lạnh mình có ít uh, uh, măng chắc mình sẽ xào tiếp theo với măng với lại là còn ít uh, canh canh rau mồng tươi hồi trưa của mình còn thì chắc uh, ăn cũng được sao nó làm đơn giản thế thôi mọi người nhé à, bây giờ mình uh, để dầu mình đợi dầu cho thực nóng và mình uh, bỏ cá vào cho nó ngon mọi người nhé chiên cho nó giòn Two hours later. Đây, lửa nóng đó mọi người ơi, bỏ cá vào. rồi để cho nó chín rồi mình trở mọi người nhá cho nó chín uh, giòn luôn một mặt rồi trở trở hai lần thôi xong nhưng cá này nó còn nhanh nhanh giòn lắm tầm khoảng độ ờ, ba uh, phút thì là giòn rồi ở ờ, trong lúc mình đang chiên cá thì mình qua mình xóng ăn luôn mọi người nhé thì đầu tiên mình sẽ uh, phi tí tỏi phi tỏi cho nó thơm khi mà tỏi vàng rồi thì mình bỏ thịt vào mình xào luôn mọi người xào sơ qua cho nó chín rất là thơm nha à 12 giờ mà làm như này là chết người ta rồi rồi bây giờ mình bỏ măng vào mọi người chín rồi xào lên người ơi mình thấy đủ vàng đó mọi người thì lập khi là vừa Rồi như này được rồi mọi người nhé Mình uh, cho hành vào rồi mình tắt bếp thôi mọi người Ok Tắt bếp tắt bếp Xong một tí mình cho ra dĩa rồi mình uh, rắc thêm ít tiêu là xong Hello mọi người Nay thì uh, mới làm xong Thì mình uh, Chúng mình có gì ăn đấy mọi người nhé với lại lâu lâu mà mình không ăn cơm mà nó thèm khá là thèm cơm thành ra tối nay mình làm là một món cá cá chiên cái này cái gì chiên quên nhỉ um, cái chiên ta cá mó cá mó chiên con cá này rất là thích hợp rất là thích hợp chiên mọi người nhé còn nấu canh thì mình thấy ít ít ai nấu canh cá này lắm ở bên này là măng măng xào thịt heo còn đây là canh mồng tơi ở đây là chè nước mắm để mình chấm với cá bình thường thì uh, sẽ có thêm gừng nước mắm gừng nhưng mà nay ờ, tủ lạnh mình hết rồi ăn cái này được rồi đầu tiên mình thử con cá đi xương con cá đi ừ. nhìn rất là giòn thấy không giòn lắm rồi mời mọi người nha ăn thử miếng ừ. ngọt ngọt cái thịt nó rất là thơm thơm thơm còn giòn nước mắm nó hơi cay cay uhm. đó mang là mình thử miếng mang à như đợt à, đợt này mùa mang đúng không mà đi ra chợ thấy toàn măng không à măng và măng và măng không à ai ăn thử miếng măng là vô giòn giòn giòn nhai nó sực sực thì theo mình có ướp qua gia vị à? thành ra đậm đà uhm. lâu lắm rồi chúng ta lâu lắm rồi mới ăn măng lại nha cái vị của măng này ấy, nó có hơi hơi chút chút chua chua mọi người nhá hơi chút chút chua nè à, mà thơm hình như hình như rất là thơm mùi kiểu như măng rừng không biết không biết đây phải măng rừng không hả không phải không biết mình không biết phải không mà đợt này mình đi ra chợ mình đi chợ mua á người ta bán nhiều lắm à. 음. bật mỹ cho mình nha con cải này nha mình chơi này ăn được mình đầu á nó giòn á, đây là canh mồng tơi mọi người nhá mồng tơi với à, tôm cũng là rau mình ăn rất là nhiều loại canh rồi mình canh mình thích nhất là cái loại rau mùng tơi nhai sực sực sực sực cái này là cái này gọi là gì nhỉ cái um, uh, cái lá nhai nó mềm mềm thơm thơm rất là thích à, hơi dầu dẻo hơi dầu dẻo nói chung là cái cái rau mồng tươi nó có cái gì để rất là hay <laughs> bây giờ à bây giờ thì 12 à, giờ một giờ khuya rồi nhưng mà cứ làm xong giờ nào thì ăn giờ đấy thôi anh em mỗi người mỗi nghề mà đúng không làm xong giờ này rảnh tay mới ăn được chứ đâu ra mừng á là mấy người như mình á tức là thứ nhất là để nào ăn khi đẩy nè thứ hai nè toàn order không nè à, cái khi ăn cơm á thèm cái gì order cái đấy về ăn cho nhanh nhanh buổi xong một cái là bắt đầu làm lâu lâu có những cái bữa như thế này kiểu như mình đi chợ mình mua mình về mình để tủ lạnh ngon tối nấu vừa quay vừa ăn ăn được thèm được quay cho mọi người xem cho vui đợt mình có nói anh em là mình sắp tới mình có mình có order thêm một uh, mình có rước thêm một bé bé mèo không phải về quay clip cho anh em thứ nhất là về quay clip cho anh em xem cho vui thứ hai là mình ờ, mình mê nó quá quá mê đi mê đến mà bị lừa lắm mà đúng không khoảng tầm giữa tháng 8 đúng không À, mình sẽ làm thêm uh, những clip về những con mèo nhìn nè nhìn nó nè à, quay cho mọi người xem nè không để quay cho mọi người xem không đang ăn và xung quanh là còn mèo không à không. <laughs> nhìn hai hai vợ chồng son đó hai vợ chồng nhưng mà suốt ngày suốt ngày bạn mới chửi nhau không à nhìn là nhìn không biết con nào được con nào cãi luôn á không ờ, nhìn là quay lại cho mọi người coi đố mọi người con làm được con làm cái kìa em quay lại cho mọi người coi đi không đố mọi người con làm được thì con làm cái đó đố mọi người đó trời ơi mất nít thật sự à. đợt gần đây uh, mình nói chung á đợt gần đây ờ, nói nếu mà tâm sự á tâm sự mọi người biết á thì ở quê mình thì đang có cái cúng phải nói rất là bận thứ nhất là bận không có thời gian để quay thứ hai là bị quá không biết làm cái món gì hết luôn anh em ạ không biết làm món gì hết luôn như á như bình thường mà anh em lên menu hay là không mà anh em làm sao lên menu cho mình được đúng không như có người lên menu sẵn cho mình cứ ra mình cứ ra đi chợ mình cứ thế mà mình mua thì nó rất là dễ rất là khỏe nhưng mà không mình đâu có ai đâu một mình mình làm không mà thành ra mình phải vừa nè lên ý tưởng đúng không lên món ăn đúng không mà lên món ăn đôi lúc nhiều món đâu biết làm đâu mọi người nên mình phải học học mình phải vượt qua ngon rất nhiều nhà bị qua không biết làm gì làm thêm chắc là một nửa đời sống đi vừa làm đồ ăn vừa làm đời sống cho nó luôn phiên ý tưởng cho nó dễ dễ lưu thông chứ không mà bí bí không biết làm cái gì rồi bữa cơm à, cuộc sống streamer nó còn đơn giản thế thôi nhiều ông dư bảo ừ, ừ, mấy ông streamer ăn còn ăn cua ăn đồ ăn hải sản đó mình ăn cơm bình thường nhiều ông streamer như mình đi ăn cơm hộp bình thường đúng không nấu cơm ở nhà rất là bình thường không bao nhiêu mọi người nghĩ chuyên mơ nó cực lắm cũng như bao người khác có làm mới có ăn uhm. ngon ngon nhưng mà buổi tối á, thì mình nghĩ cho nên hạn chế ăn uh, ăn nhiều thứ nhất là ăn nhiều thứ hai là hạn chế ăn mấy đồ dầu mỡ mình thì do tính chất công việc mình thế rồi không ăn không ăn sao được không ăn thì lại không có cái gì ăn <laughs> với lại là mọi người nên ăn rau củ nhiều vào đúng sức khỏe ngon nhỉ ăn cơm ngon rồi thực à như này là xong đó làm việc xong nấu cơm ăn tí làm rất là nhanh mọi người ạ chúng ta làm hết ờ, mấy món này tầm khoảng 20 phút là xong rồi có bữa cơm ăn ở nhà ngon lắm chẳng qua đi ra đường ăn là bất đắc dĩ thôi đúng không ăn ở vừa nhà vừa rẻ vừa ngon vừa chất lượng sạch sẽ uhm. rồi no quá mọi người ơi ở cha mình uh, dừng uh, video tại đây mọi người nhé uh, mọi người thích mình uh, làm món gì thì cứ nhớ uh, comment ở phía dưới nhớ like với share giúp mình với nha mọi người bye bye chào tạm biệt hẹn gặp lại mọi người vào clip tiếp theo